Sau đây, thầy sẽ giúp các em củng cố lại các kiến thức cơ bản trong hai bài số 14 và bài số 15 mà chúng ta đã được học. Khi làm việc với phần mềm Microsoft Office Word, các em cần lưu ý rằng sau khi khởi động phần mềm Word lên, chúng ta cần bật bộ gõ tiếng Việt có dấu lên và chọn kiểu gõ cũng như phong chữ phù hợp với kiểu gõ. Ở đây, thầy đang chọn mã mã Unicode và kiểu gõ là kiểu gõ Vini thì các em lưu ý rằng bạn mã Unicode sẽ phù hợp với một số phông chữ mà thông dụng hiện nay. Ở đây thầy đang chọn phông chữ là Times New Roman thì bạn mã Unicode là phù hợp. Sau khi đã chọn xong được kiểu gõ và bản mã, chúng ta sẽ đóng Unicode lại và các em lưu ý rằng phía bên tay phải thanh công cụ của Windows phải là chữ V tức là tiếng Việt còn nếu giả sử ở đây đang hiện là chữ E thì em sẽ không gõ được tiếng Việt có dấu. Em cần lít chuột trái vào đây thêm một lần nữa. Khi mở Word lên, công việc đầu tiên đó là chúng ta cần gõ nội dung của à, văn bản vào. À, nội dung chúng ta cần gõ vào. Sau đó chúng ta gõ xong nội dung, chúng ta sẽ đi định dạng những cái à, nội dung này lại. Thì cái phần định dạng này các em sẽ được học ở ngay bài sau, đó là bài 16, định dạng văn bản. Sau khi chúng ta định dạng xong các em sẽ lưu lại cái tệp văn bản này bằng cách là chọn file save as sau đó chúng ta sẽ chọn đường dẫn để lưu lại cái tệp văn bản này giả sử đây thầy chọn desktop và đặt tên của nó là tên là nội dung luôn và thầy nhấn save bây giờ thầy đóng phần văn bản này lại luôn ngay trên desktop chúng ta đã có một file Word và file này có phần mở rộng để để xem được phần mở rộng chúng ta nhấp phải chuột lên file đó chúng ta chọn drop phần mở rộng của nó là .doc đây Word để mở file này lên chúng ta nhấp chuột phải chọn open hoặc là nhấp đúp chuột vào file này cũng được đây thầy đã mở lại cái file này và bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể gõ thêm nội dung vào đây và bấm nút lưu thì những nội dung thêm đằng sau này vẫn tiếp tục được ghi vào file Word này